đó ở đây chúng ta sẽ ăn chia 2 triệu 155.000 đồng ETM này và 2 triệu 155.000 đồng ETM này có tổng giá trị là 43.100 đô luôn nha cực kỳ ngon luôn các bạn ạ Ok thì đây chính là website của dự án thì lát nữa mình sẽ chia sẻ review chi tiết cho bạn nha nào là giới thiệu về dự án này cũng như là roadmap hay có team investor partner rồi gameplay vân vân và mây mây nha Ok thì bạn có thể quan sát thấy này là hiện tại đang có 290.252 người tham gia nhá. Và còn 10 ngày nữa là Aerobe này sẽ kết thúc ha. Nên các bạn làm sớm cho mình luôn ha. Rồi kéo xuống tiếp này, ở đây các bạn có thể quan sát thấy này là giá IDO ấy, một ETM tức là Ethereum đấy là có giá là 0,02 đô nha. Và sẽ được phân phối 3 tuần sau IDO này. Và đây sẽ dành cho 200 người dùng hàng đầu có nhiều bài viết nhất này sẽ giành được 155.000 đồng token ETH ha. Top 1 thì sẽ giành được 8.000 đồng luôn này. Top 2 đến top 10 thì sẽ giành được 3.000 đồng. Rồi top 11 đến top 50, top 51 đến top 100 và top 101 đến top 200 thì bạn sẽ được 300 đồng ETH ha. Và chúng ta sẽ có 10.000 phần random ngẫu nhiên nha. Và đây chúng ta sẽ ăn chia 2 triệu đồng ETH này. Tức là mỗi một người thắng ấy chúng ta sẽ nhận được 200 đồng ETH ha. Đó thì cách tham gia này, các bạn sẽ tiến hành tham gia nhóm này, đăng ký kênh này cũng là theo dõi Twitter, rồi retweet này, theo dõi fanpage, gửi địa chỉ ví DF20, rồi giới thiệu bạn bè và bình luận trên nhóm Telegram ha. Và tiếp theo nữa này là các bạn lưu ý nhé là thời gian bắt đầu là từ 11 giờ UTC. UTC ở đây là UTC cộng 0 nha. Nếu giờ Việt Nam ấy, chúng ta sẽ cộng thêm 7 giờ nha, tức là 18 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022 này. Và thời gian kết thúc sẽ là 18 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2022 nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm Aerobe này luôn ha. Đầu tiên nhé các bạn sẽ hành tham gia nhóm Telegram này, các bạn bấm chọn này. Kế tiếp nhấn vào bấm vào đây ha. Ok, mình sẽ tiến hành mở Telegram của mình lên ha. Kế tiếp nhấn vào join group góc dưới màn hình này để tiến hành tham gia nhóm ha. Rồi sau đó các bạn quay trở lại và nhập tên người dùng của bạn nhé. Làm sao chúng ta có thể lấy tên người dùng Telegram ạ? Các bạn bấm biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc bên trái trên cùng này. Sau đó nhấn vào setting ha. Rồi kế tiếp nữa các bạn chọn edit profile này. Thì ok, đây chính là username tên người dùng của bạn. Như username tên người dùng của mình là Hoàng Giang Xe này. Các bạn nhấp chuột phải này, nhấn vào copy username để đây anh sao chép tên người dùng ha. Rồi sau đó quay trở lại và dán vào đây này. Kế tiếp nhấn vào tiếp tục ha. Ok, như vậy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là subscribe, đăng ký channel kênh YouTube Telegram ha. Các bạn bấm chọn này, sau nhấn vào click here ha. Rồi mình sẽ mở Telegram lên và nhấn vào join channel góc dưới màn hình này. Sau đó quay trở lại ha và điền username tên người dùng telegram ram lãi của mình vào đó của mình là hoàng giang xe này sau nhấn continue để tiếp tục ha ok tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ follow twitter này tức là theo dõi twitter đó các bấm chọn này sau nhấn follow để theo dõi ha rồi kế tiếp các bạn nhấn vào theo dõi này ok quay trở lại và nhấn vào continue để tiếp tục rồi kế tiếp nữa là nhiệm vụ retweet tức là tweet lại bài đăng trên twitter này Ok, chúng ta sẽ nhấn vào retweet ở đây ha. Sau đó chọn tweet lại này, tức là retweet đấy. Ok, quay trở lại và nhấn vào continue để tiếp tục. Rồi tiếp nữa là nhiệm vụ like fanpage trên Facebook này. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào theo dõi ha. Rồi quay trở lại này và nhấn vào continue để tiếp tục. Hoặc các bạn thể nhấn vào follow ở đây được ha. Rồi kế tiếp nhấn vào follow này. Rồi sau đó nhấn vào tiếp tục ha. Tiếp theo nữa ở bước Profile Wallet Address, các bạn sẽ hành nhập địa chỉ ví BEP20 trên ví MetaMask hoặc Choconet hoặc uh, à, Coin98 ha. Dù đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BEP20 của mình trên ví MetaMask này. Sau đó mình sẽ nhấn vào đây để sao chép địa chỉ này. Rồi dán vào đây này. Ok, thì bạn nào chưa biết cách tạo ví BEP20 trên ví MetaMask ấy, thì mình sẽ để video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này nha. Ok, sau khi dán xong rồi, các bạn nhấn vào continue để tiếp tục này. Rồi cái nữa là nhiệm vụ comment bình luận ở trong nhóm Telegram ha. Nhấn vào click here này. Ok mở Telegram lên. Và chúng ta sẽ comment bình luận ha. Giúp mình lấy ờ, comment bình luận này luôn này. Đó. Cho dán này. Ok sau comment bình luận xong rồi thì quay trở lại này. Và tiến hành điền username của bạn vào đây ha. Username tên người dùng Telegram đấy. Đó. Sau nhấn continue để tiếp tục này. Thì bước cuối là bước giới thiệu bạn bè nhá.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 Thiếu kê đầu tiên nhất là giới thiệu về dự án này các bạn nhấn vào bao này mình nhấp chuột phải chọn dịch sang tiếng việt nha đó các bạn thể đọc ha thì đối với dự án này chúng ta sẽ có thể chơi game này cũng như là play tour chơi game kiếm tiền và game free ha rồi kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có hệ thống trò chơi nha sẽ có 5 hệ nha tương với 5 yếu tố cơ bản đấy ở đây sẽ có rồng này rồi như ở đây là hoa thì phải các bạn ạ tiếp theo là con này giống con sóc con gì các bạn tiếp nữa là gà này rồi sau đó là chim này ở đây là bò này đó năm hệ nhá rồi kéo xuống tiếp này là đây sẽ chơi để giao dịch này chúng ta sẽ giao dịch đồng token ở đây là etm etm đấy đó và tổng cung ở đây sẽ là 1 tỷ đồng etm ha mạng ở đây sẽ là bsc này balance smart chain này ký hiệu của đồng token này là etm này rồi kéo xuống tiếp này đó ở đây sẽ có các thông tin về đồng token này ha nào là chúng ta sẽ IDO 15 triệu đồng token này ok rồi đây sẽ là roadmap các mốc thời gian này là quý 3 năm 2021 thì chúng ta sẽ ra gameplay này cũng như là chúng ta sẽ có thể test được game này Ok kéo xuống tiếp nha Đây sẽ là đội ngũ sáng lập này Mình thấy toàn người Việt Nam thôi nha Tiếp đến là backer này Tức là advisor cố vấn ấy Thì có cả người Việt và người nước ngoài ha Rồi kế nữa là investor tức là nhà đầu tư và các đối tác này Thì ở đây có rất nhiều các nhà đầu tư đối tác uy tín và nổi tiếng trên toàn thế giới này Như Bluegill này rồi Automatic Venture Group này, IMH Venture, rồi Vel Velchurch, iCoin Lab, đó Make lab này, các bạn thích quan sát thì nha. Rồi kéo xuống tiếp này, các đối tác truyền thông này. Ok. Tiếp theo mình sẽ nhấn mục Marketplace xem như thế nào nhá. Thì đây chính là chợ để chúng ta có thể bán các vật phẩm nhá. hiện tại chức năng này là Kamisum tức là sắp ra mắt thôi ha.